Xin chào các bạn, à, hôm nay à, mình làm video hướng dẫn cho các bạn à, xóa cái logo Viva Video tức là cái phần mềm cái app chỉnh sửa video ở trên điện thoại bây giờ mình sẽ từng bước hướng dẫn cho các bạn rất là cụ thể hơn thì chúng ta nhìn ở trên màn hình chúng ta thấy là cái app Viva Video đây cái app này nó thuộc bản quyền đã có cái logo Viva Video ở trên cái video khi chúng ta làm ấy bây giờ chúng ta đã tiến hành chúng ta xóa cái logo ấy đi bây giờ chúng ta nhấn vào phần mềm như vào video để chúng ta chọn video chúng ta kiểm tra chúng ta test thử để cho những bạn à, đang dùng cái phần mềm à, chỉnh sửa ảnh này để các bạn à, chỉnh sửa video này các bạn sẽ biết rõ rằng là cái logo là thế nào các bạn nào mà chưa biết thì chúng ta sẽ quan sát lên màn hình nhé tôi lấy một cái video ra cho các bạn xem này đây cái video đã lên rồi các bạn nhìn ở trên màn hình cái góc bên phải của cái video ở trên phần chỉnh sửa là có cái logo bây giờ tôi đưa logo lên cho các bạn nhìn này đấy cái góc bên phải cái chỗ mà nó khuôn đỏ này các bạn nhìn thấy chưa đấy là cái logo của cái app Viva Video bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải xóa bỏ cái logo này đi để chúng ta đưa cái logo ờ, của mình vào ví dụ như là tên mình là gì hoặc là cái logo kênh youtube của mình là gì chẳng hạn mình đã gắn cái logo vào người không đưa logo quảng cáo hộ lên nữa đấy nói về cho các bạn hiểu và bây giờ chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái phần mềm này ở dưới cái video ờ, tôi đang đăng này là có cái link chúng ta nhấn vào cái link nhé nhấn vào cái link trẻ ờ, vào cái ờ, link 123 này để chúng ta tải vào đây chúng ta nhấn vào tích vào cái nút mà tôi không phải là người máy để tích vào cái nút tôi không phải là người máy này khi nó quét lên nó hỏi để xác định mình có phải là người máy hay không thì à, nó hỏi chúng ta đánh dấu vào những chỗ ví dụ là trên đấy nó hỏi cái gì chúng ta làm cái đấy đấy nó hơi đèn giao thông mà chỗ nào có đèn giao thông thì tôi đánh dấu vào được chưa sau chúng ta nhấn tiếp tục nó cứ hỏi chúng ta vẫn tiếp tục kiên trì à, một tí thôi đấy nó lại hỏi tấm thứ hai tức là cái à, vạch qua đường chỗ nào có vạch qua đường chúng ta nhấn chọn rồi chọn vạch qua đường rồi xong tiếp tục rồi thế chúng ta hoàn thành rồi chúng ta nhấn vào à, continue click continue rồi chúng ta chờ cái này ở 7 giây các bạn chờ 7 giây rồi nhấn tiếp tục tiếp tục để vào link khi vào link chúng ta chọn cái gmail mình đã đăng ký mình đăng ký nhé nhấn chọn vừa lên gmail mình đăng ký để nó tải về nó đang tải chờ một tí là nó tải ờ, cái ờ, cái link này về trong máy của mình tí nữa cài đặt thì nó hỏi tiếp tôi sẽ hướng dẫn ừ. tiếp theo rồi chúng ta tải đã xong bây giờ chúng ta nhìn ở phía dưới cùng ấy là có cái chữ hủy và cái chữ ờ, cài đặt chúng ta nhấn tròn cài đặt để nó nổi phóng lên để các bạn xem này rồi chúng ta nhấn chỗ cài đặt chỗ vòng tròn màu đỏ ấy. nhấn vào cài đặt và chúng ta sẽ nhấn xong và chúng ta chờ một tí là từ cài đặt vào máy Đấy, cài đặt cái app vào máy đây đây chờ một tí là xong đó. Ở khi nó cài đặt rồi chúng ta có thể thoát ra cũng được đang cài đặt nó thoát ra nó vẫn cài đặt hoặc là chờ nó cài đặt xong rồi chúng ta thoát ra cũng được rồi bây giờ tôi thoát khỏi cái link này rồi đấy chúng ta quay trở lại máy ta xem bây giờ đây là cái phần mềm Viva video cũ tức là cái này là cái bản quyền chúng ta nhấn giữ sau đó có cái nhiều nhân lên cái máy Android của tôi là vậy còn cái máy iWatch thì nhấn bỏ vào thùng rác là xong nhấn vào vô nhân để chúng ta xóa rồi nhấn vào vô nhân nó hỏi là gỡ cài đặt chúng ta nhấn vào gỡ cài đặt rồi xóa xong rồi chúng ta sang đây à phía dưới này này tôi kéo lên to quá Ở dưới là nó đã tải cái uh, cài đặt xong cái phần mềm uh, à, Viva video mới bây giờ chúng ta vào chỉnh sửa rồi tôi đưa một uh, cái video ra để uh, chúng ta test cho các bạn cùng xem nhé xem có còn cái logo nữa hay không đấy rồi tôi đưa video vào đây rồi chơi nó quét một tí rồi thêm nó vào là đổi video lên tôi cho chạy thử video các bạn xem này đấy các bạn nhìn thấy chưa thêm vào ở đây các bạn à, nhìn à, cái góc phải màn hình của cái video cái video ở trên ấy, là mất cái chữ à, cái logo ấy rồi không còn cái logo Viva video nữa để tôi phóng lên cho các bạn xem cái góc bên phải này là cái chữ logo Viva video là đã được mất rồi đấy cái phần mềm app này là đã được xóa bỏ cái này rồi cái này chúng ta vẫn dùng miễn phí nếu như mà cái bản kia là chúng ta phải mua bằng tiền hàng tháng cả năm năm mất 200 trăm Nếu cái này chúng ta dùng miễn phí chức năng nó cũng vậy đấy trong cái này có đầy đủ các loại chức năng à, cái cái phần mềm này nó có ưu điểm là hơn phần mềm mà tôi đang dùng là phần mềm Kaimaster là cái này có tua lại ta có thể là tua lại cái video của mình nhưng mà bên uh, my, uh Skybuster thì nó không có tua lại thì chức năng tua lại cũng rất là hay đấy khi làm ờ, thấy là cái hay của nó đấy tôi thử các bạn xem một đoàn tua lại đấy nó rút trở lại tức là tua lại đấy đang tua lại đấy đấy cái app này dùng rất là hay có cái hay hơn cái app kia mỗi cái app đều có cái phần mềm đều có cái chức năng và cái tiền ích hay riêng của nó đấy như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn là xóa xong cái logo ờ, Viva Video rồi ở cái link là để tải cái phần mềm này tôi để ở dưới cái video này nhé các bạn vào link nhấn vào link chúng ta tải về máy chúng ta cài đặt vào máy để chúng ta dùng chỉnh sửa video nhất là những bàn mà có nhiều bàn đang làm đến ờ, YouTube ấy, chúng ta đăng lên vẫn còn cái logo đấy bây chúng ta phải tải cái bản mới về mình làm mình ờ, đặt cái logo của mình ấy. làm ờ, youtuber mà lại tải cái logo của người khác đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều À, trong uh, kênh của tôi tôi giới thiệu rất là nhiều uh, loại chủ yếu là về kiến thức YouTube rồi uh, uh, ứng dụng các phần mềm rồi cách sử dụng phần mềm làm kỹ xảo video các bạn uh, nhớ nhấn ủng hộ kênh nhé và nhấn đăng ký này nhấn chuông ủng hộ kênh cảm ơn uh, các bạn rất là nhiều